dòng đời trôi xuôi chia tình ta hai nẻo đôi đường người giờ sang ngang để mình tôi lẽ mong riêng mang đời bạc như dối khi tình tôi đã trao anh rồi thôi lỡ duyên tình người giờ yên vui nơi giàu sang nhung gẫm lúa la một mình thôi mang bao sầu đau thao thức đêm đêm chờ đợi tình ơi rồi tương lai còn riêng tôi ôm niềm đau dâu cũng trong lòng phần đời như sông trôi về đâu giờ yên vui nơi giàu sáng nhung gẫm lúa là một mình thôi mang bao sầu đau thao thức đêm đêm chờ đợi tình còn riêng tôi ôm niềm đau dấu vĩnh trong lòng phần đời như sông trôi về đâu nước lớn nước rộng tình hợp rồi tan biệt ly ai biết đâu ngờ như lục bên kia chợt thấy nhau lướt đi vô tình tình hợp rồi tan biệt ly ai biết đâu ngờ như lục bình kia chợt thấy nhau